Hôm nay giới thiệu đến các bạn một điều duy nhất chỉ có Hoàng Pino nơi khác không có và khi các bạn mua những cây đàn mới cũng không có luôn đó là khi mua đàn piano cũ chính hãng Nhật Bản sẽ có cái ghế kèm theo chính hãng nó đi đó đây là những cái ghế ở đây Hoàng Piano bán mỗi cái như vậy là giá từ 500 đến 800 một cái bán lẻ cho những nơi mà người ta cần ghế để người ta bán đàn mới đó, đó thì à, mọi người mà mua đàn ở đây có luôn ghế kèm theo đàn nhưng mà giá nó cao nha bởi vì cái ghế đàn á nó được thiết kế để ngồi lên chơi cây đàn nó vừa tầm với cái cây đàn đó ngồi lên là thẳng lưng và đánh là nghe là phiêu là không có bị mỏi lưng nên cái tư thế ngồi rất là quan trọng ngồi sai là bị lưng gù luôn đó mọi người nên chơi đánh đàn phải ngồi thời gian dài nên phải ngồi đúng cái ghế và hôm nay tôi tiếp tục test một cây đàn mới đó là Kawai 650 trời ơi sức mạnh công phá của nó khủng khiếp thôi cây này test rồi giờ kiếm cây khác cây nào đây hầu như ờ, đàn ở đây là tôi review cho mọi người coi hết rồi cây đàn CBB 92 này nó có cái lớp dán để cho bảo vệ luôn nè còn mới lắm luôn test cây đàn gì đây ta K700 Kawai cũng rồi chẳng lẽ em thất nghiệp hả ta nhiệm vụ của em là review đàn mà bây giờ đàn nào em cũng review hết rồi BX850 rồi luôn Dạo này khách mua đàn Casio cũng nhiều Cây này mình test chưa? Dạ, này mới mà IDB 103 hả? Đã từng làm video về cây này hầu như những cái tính năng mới của cây đàn những cây đàn có những cái tính năng đặc biệt tôi đã làm video review hết rồi trừ những cái dòng đàn mà một là cũ quá hai là quá mới thì tôi chưa đụng tới thôi CVB 79 cây này thì cũng test rồi Hoàng Piano chuyên gia bán đàn giá tốt nhất Sài Gòn đã được rất nhiều khách hàng review trên con đường này không ai bằng hoàng ghê thật đó các bạn thấy mấy cái ghế là biết rồi đó ghế kèm chính hãng giờ chú này đem giao nè giao cho người ta đó đó Casio đây là cây đàn piano giá rẻ mà nó được thiết kế kiểu portable mang đi tiện lợi Trung Quốc sản xuất phím đàn là phím nhám để tay vô không bao giờ trượt ngón tay ra bên ngoài luôn nhưng mà bấm vô không có đã cảm giác nó không có feel thật ra con gái á, mà chơi đánh đàn á, mà cái phím nặng không tốt cho con gái bởi vì sao vân tay nó cái gân tay nó sẽ nổi lên mà khi mình chơi phím đàn nặng á, hợp với con trai hơn gái mà chơi mấy phím nặng quá là cái tay đồ nó lên gân đồ xấu lắm mấy ngón tay nó không có đẹp nên mấy bạn nữ đừng ham đánh đàn phím nặng cỡ như cây đàn này là đánh là vừa tay nè học đàn cũng dễ digital piano 650 đánh nha